không lặng yên làn khói đen âm u triền miên màu chiến tranh lan trong màn đêm không xuân thơ thơ chiến tranh tràn lan nhưng dù cho dòng tố có gây ngàn muôn nỗi sầu mầm sống vẫn cứ sinh sôi trời xanh vẫn ngước lên trời hãy đến bên nhau người ơi xóa đám mây mù tối gửi đến cho nhau tiếng cười và tình thương khắp nơi hãy xóa đi những thù oán cho em thơ reo tiếng đàn để những gốc non trôi xanh vươn lên trong an

nhau tiếng cười và tình thương khắp nơi hãy xóa đi những thù oán cho em thơ gieo tiếng đàn để những phút non trôi dài vươn lớn trong anh